sông móng, châu chấu, dịch bệnh, các kiếp nạn trong khải huyền đang dần ứng nghiệm. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại phải đối mặt với quá nhiều thiên tai và dịch bệnh như lúc này. Và tất cả những điều này dường như đều đã được dự báo trong khải huyền 2.000 năm trước. Những dòng sông lớn trên thế giới lần lượt chuyển sang màu đỏ như máu những đàn châu chấu xuất hiện rợp trời cháy rừng dịch bệnh lần lượt xuất hiện vậy phải chăng đại đào thải thực sự đang đến và làm thế nào để vượt qua đại nạn khải huyền không chỉ tiên tri về tận thế về những kiếp nạn chúng ta đang đối mặt mà còn khải thị cho nhân loại một con đường nếu có thể đọc hiểu khải huyền thấu tỏ huyền cơ thì khi đại nạn ập đến mỗi chúng ta sẽ có một con đường để vượt qua khải huyền tiết lộ huyền cơ khải huyền hoặc khải thị là cuốn sách cuối cùng của tân ước được viết theo thể văn khải huyền từ khải huyền bắt nguồn từ từ ghép hy lạp là apocalyptic trong đó apo nghĩa là lấy đi cất đi Kabluxik nghĩa là tấm màn che. Vậy khái Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong. Bắt đầu từ chương 8 trở đi, cuốn sách mô tả về đại kiếp nạn hay là cơn thịnh nộ của các vị thần đổ lên khắp địa cầu. Bởi vì thiên sứ sẽ mang đến cho con người những đại kiếp nạn, lần lượt lần lượt từng kiếp nạn sẽ đổ lên rừng, biển, bầu trời, các ngôi sao, và cuối cùng là cho con người khi nhân loại bước vào thời suy bại nghiệp tội lớn vô biên thì cũng là lúc kiếp nạn cũng bắt đầu lần lượt bởi vị thiên sứ thổi kèn báo hiệu các loại tai họa khác nhau trên thế giới và dường như những dự báo này đang dần ứng nghiệm khắp nơi nước sông lần lượt biến thành màu đỏ cháy rừng khải huyền 8 phút 07 mô tả. Vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn, thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. Một phần ba trái đất bị thiêu đốt, một phần ba cây cối bị thiêu rụi và tất cả cỏ xanh bị thiêu rụi. Khải Huyền đã mô tả chính xác một trận hỏa tai khủng khiếp sẽ đến gây ra sự hủy diệt cho một phần ba hệ thực vật trên toàn trái đất. Đầu năm 2020, vụ cháy rừng ở châu Úc đã lớn đến mức mất kiểm soát. Nếu nhìn vào ảnh chụp từ ngoài không gian mà nhìn vào trái đất, sẽ thấy châu Úc như một vết thương hở đang sỉ máu. Năm 2019, nhân loại phải đối mặt với nhiều vụ cháy lớn khắp châu Mỹ như cháy rừng Amazon và cháy rừng tại nhiều bang nước Mỹ. Điều này khiến con người không khỏi rùng mình phải chăng giai đoạn này chính là đang ứng nghiệm với lời tiên tri về đại nạn đầu tiên, hỏa thiêu đối với cây cỏ, côn trùng, chim chóc và thú vật trên mặt đất. Khải Huyền 8 phút 08 mô tả Thiên sứ thứ hai kêu lên như một ngọn núi lớn đang cháy. Lửa của nó được ném xuống biển và phần thứ ba của biển biến thành màu máu. Và Khải Huyền 16.3 4 mô tả. Thiên sứ thứ hai đổ chiếc bát của mình xuống biển. Nước biển biến thành màu đỏ như máu và tất cả sinh vật trong biển đều chết hết. Và thiên sứ thứ ba đổ chiếc bát của mình lên các con sông và những mạch nước, chúng liền trở thành máu. Những năm gần đây, nhiều dòng sông ở các nơi trên khắp thế giới lần lượt chuyển thành màu đỏ một cách kỳ lạ. Tháng 7 năm 2014, nước ở một con sông thuộc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc bất ngờ chuyển sang màu đỏ như máu mà không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, người dân sống gần đó còn ngửi thấy một thứ mùi lạ thoảng qua trong không khí. Ngày 3 tháng 3 năm 2016, vệ tinh của trái đất chụp được một bức ảnh cho thấy dòng sông Nin của Ai Cập đỏ sực như máu, khiến dư luận xôn xao lo sợ. Cũng trong năm đó, con sông Dadikhan ở Nga cũng đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, khiến người dân hoang mang. Tiếp đến vào ngày 19 tháng 12 năm 2018, tại thượng nguồn con sông Lintipir ở Jeza, Malawi, Đông Phi, người ta thấy nước biến thành có màu đỏ như máu, gây sợ hãi cho cư dân địa phương. Tám ngày sau, một con sông nhỏ ở Jayapura, thủ phủ tỉnh Papua ở Indonesia cũng biến thành màu đỏ mà không rõ lý do. Ngoài ra, tương tự các trường hợp trên, một số con sông và biển khác trên thế giới cũng biến thành màu đỏ một cách bất thường như sông Patuca ở Ấn Độ, sông Etobicoke Creek ở Canada, sông Hotaco và Hondo ở Mexico, sông Loma Plata ở Paraguay, sông Oldham ở Jamaica sông Northamptonshire ở Anh, sông Lockwill ở Thụy Sĩ, biển Sydney ở Úc, vịnh Alon ở Pháp, biển La Jolla ở Mỹ. Để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều nguyên nhân liên quan đến từng trường hợp như máu từ là mổ, do sơn đổ, do tảo, do muối, do ô nhiễm, do chất thải, thuốc nhuộm, sắt bị oxy hóa, cũng có những nơi đến nay vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân. Tuy nhiên, đối với một số giải thích của các nhà chức trách hay khoa học gia, nhiều cư dân mạng vẫn cảm thấy không hợp lý. Ví như một con sông ở gần làng Ả Rập Qarawat Bani Zak tại Samarkand đột nhiên chuyển thành màu đỏ như máu, khiến người dân xung quanh kinh hãi. The On Bayan viết trên Twitter như sau. Hiện tượng xuất hiện là do ai đó đã đổ vật liệu sơn bị hư hỏng xuống thung lũng, khiến nước sông biến thành màu đỏ. Vậy phải có bao nhiêu tấn sơn để nhuộm đỏ cả con sông? Vì nước trong sông luôn chảy không ngừng. Nếu ai đó lỡ đổ sơn đỏ xuống sông thì chỉ một thời gian ngắn liền bị dòng nước cuốn đi về cuối nguồn chứ không thể đỏ từ đầu đến cuối như vậy. Hãy xem Khải Huyền còn dự báo trước những gì Châu chấu bay ra ôm dịch hoành hành. Khải Huyền 9.03 mô tả Từ trong luồng khói đó, châu chấu bay ra khắp đất và chúng được ban cho quyền phá hoại như quyền của những con bò cạp trên đất. Dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019 và cũng trong khoảng thời gian ấy bão châu chấu quét qua châu Phi ngay sau đó đàn châu chấu hàng trăm tỷ con đã băng qua biển đỏ mà tiến vào châu Á nhắm thẳng hướng Trung Quốc mà lao tới. Vậy tại sao châu chấu bay ra thì ôn dịch lại hoành hành? Hãy xem tiếp đoạn mô tả sau đây. 9.07 Hình dạng những châu chấu giống như những chiếc ngựa chiến được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. Trên đầu chúng có vật gì giống như cái máu bằng vàng và mặt chúng giống như mặt người. 9.08 Chúng có tốt như tốt phụ nữ và răng chúng như răng sư tử. 9.09 Chúng có áo dép che ngực cứng như giáp sắt và âm thanh của cánh chúng như tiếng của nhiều xe chiến mã đang xông vào trận mạc miêu tả trên cho chúng ta cảm giác loài châu chấu ấy giống như đoàn quân hiếu chiến đang xông vào trận mạc và mục đích của chúng là hủy diệt con người ở đây có một chi tiết đáng chú ý trên đầu chúng có vật gì giống như cái mão bằng vàng. Bản tiếng dịch dùng từ cái mão, bản tiếng Trung là quan miệng nghĩa là vương miệng, bản tiếng Anh là cross và bản tiếng Latin là corony. Phải chăng châu chấu ấy là lời ám chỉ loại virus đang từng ngày, từng giờ hủy hoại nhân loại chúng ta. Sao trời xa xuống đất, vực thẳm cuồn cuộn khói. Khải Huyền 9.1.2 mô tả Vị thiên sứ thứ năm thổi kèn Tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất Và ngôi sao ấy được ban cho chìa khóa của vực thẩm Ngôi sao ấy mở vực thẩm Khói từ vực thẩm bốc lên cuồn cuộn như khói của một lò lửa lớn Mặt trời và bầu trời bị khói từ vực thẩm che tối Trong nhiều kinh sách của Thánh Kinh khi nhân loại gặp đại nạn thường có sao xa xuất hiện và điều thú vị là có một ngôi sao thực sự đã sa xuống đất chỉ hơn một tháng trước khi dịch viêm phổi bùng phát. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sáng sáng ngày 11 tháng 10 năm 2019, một thiên thạch bất ngờ rơi xuống phía đông bắc tỉnh Cát Lâm, ở vùng giáp ranh với tỉnh Hắc Long Giang. Sự kiện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay là ám chỉ dự ngôn trong khải huyền. Thế còn, ngôi sao mang chiếc chìa khóa và mở ra cánh cửa vực thẳm nó là gì? Hãy xem lời giải thích trong chương 20.13. Khi đó tôi thấy một vị thiên sứ từ trời xuống, có chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng rất lớn trong tay. Vị thiên sứ ấy bắt con rồng, tức con rắn thời xưa, là ác quỷ và sa tăng, và xiềng nó lại một ngàn năm. Vị thiên sứ ấy quăng nó vào vực thẳm, khóa miệng vực thẳm lại và đống ấn lên trên – để nó không thể lừa dối các dân nữa cho đến khi một ngàn năm đã mãn sau đó nó sẽ được thả ra một thời gian đoạn trên kể về câu chuyện xảy ra sau khi trận chiến trên thiên đàng kết thúc lúc ấy con rồng hay còn gọi là ác quỷ và sa tăng từng gây hỏa loạn trên thượng giới nên bị chính các thần đánh bại bị ném xuống đất rồi lại bị quăng vào vực thẳm và nhốt suốt một ngàn năm trải qua lịch sử đằng đẵng khi thời điểm đến, lại có ngôi sao mang theo chiếc chìa khóa, mở cánh cửa vực thẳm, để con ác lông năm xưa hiện nguyên hình. Vậy con ác lông ấy là gì? Và nhân loại sẽ có thể tìm đâu ra lối thoát khỏi kiếp đại nạn này? Như Kinh Thánh đã chỉ ra, nó có liên hệ trực tiếp với con rồng, tức ác quỷ và so tăng. Vậy nên những ai tin theo nó và bị nó mê hoặc cũng sẽ gặp báo ứng khi đại kiếp nạn bắt đầu. Nó cụ thể là gì? Bạn nghĩ xem, rồng là thần thú của một số quốc gia châu Á. Tất nhiên, chỉ có thần thú mới có thể làm được những chuyện kinh thiên động địa. Và con rồng lớn nhất và tà ác nhất của châu Á là gì? Hẳn bạn đã đoán ra rồi. Lối thoát ở đâu? Có câu, ông trời có đức hiếu sinh, trong nguy nan thì vẫn võng khai nhất diện. Luôn có con đường lui trong đại nạn – nếu dịch bệnh hôm nay là ăn bài thì thần vẫn luôn chừa lại một lối thoát. Lối thoát ấy là gì? ắt cần phải ngộ trong khải huyền Tiết 4 và tiết 11 có thể cho chúng ta đôi lời khải thị. 9.04 Chúng được lệnh không được làm hại cỏ xanh, các loại thực vật hay cây cối trên đất, nhưng chỉ làm hại những người không có ứng của Đức Chúa Trời trên trán. Trong Khải Huyền có hai cặp đối lập người mang dấu ấn con thú và người mang ấn của thần. Những người mang ấn của thần là gì? Cũng cần phải nhắc lại rằng Khải Huyền là cuốn sách tiên tri thêm về nhiều dân tộc quốc gia, ngôn ngữ về các vua chúa, Khải Huyền 10.11. Vậy nên, không ám chỉ riêng về Thiên Chúa của phương Tây, cũng không giới hạn trong nội hàm của cơ đốc giáo. Cũng là nói, người mang ấn của Đức Chúa Trời còn là những người chân tu trong Phật đạo và có niềm tin kính ngưỡng vào thần. Dịch bệnh không giết người vô cớ, virus không có mắt nhưng lại biết chọn người, cũng tức là cho dù không phải bậc chân tu hay hành giả, nhưng chỉ cần tôn kính và hành xử theo lời dạy của thần, bạn sẽ được bình an.